Xin hân hoan chào đón các bạn đến với kênh Triết lý dinh dưỡng toàn cầu của Herbalife ạ. À. Lời đầu tiên cho Xuân Thương xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Và mỗi người chúng ta đến với giải pháp dinh dưỡng của Herbalife, chúng ta cần biết đến à, à, những cái bài thách trên boy nói về 21 chủ đề dinh dưỡng và hy vọng rằng à, sau khi trải nghiệm à, và học về 21 chủ đề dinh dưỡng này các bạn sẽ có một ờ, cái nền tảng ờ, kiến thức để chăm sóc sức khỏe có thể là chúng ta có một vóc dáng xinh đẹp hơn cơ thể săn chắc khỏe hơn người năng lượng hơn và hôm nay ngày ờ, thứ nhất Xuân Thu xin nói về bài giảm calo không giảm thức ăn với cái bài này thì chúng ta cần phải hiểu hai ý tại sao là phải giảm calorie và không giảm thức ăn à? và thứ hai là um, calorie là gì thì à, như chúng ta biết mỗi người chúng ta đến với giải pháp dinh dưỡng này thì cần có một con số kỳ diệu khác nhau và khi mình có một con số kỳ diệu à, thì chúng ta nên nhớ và ăn theo đúng lượng thức ăn theo con số đề nghị thì chúng ta sẽ có một cái mục tiêu sức khỏe cân nặng và vóc dáng của mình chuẩn và cơ thể chúng ta luôn cần năng lượng nó gọi là calorie để duy trì sự sống và các hoạt động À, bạn lấy calorie từ đâu thì chúng ta lấy từ đồ ăn thức uống mọi đồ ăn thức uống đều có calorie à, và tôi đưa cho bạn một vài ví dụ ví dụ như bữa ăn thông thường à, chúng ta chứa rất là nhiều calorie bữa ăn chế biến sẵn cũng chứa rất là nhiều calorie thức uống nào cũng có calorie ngoại trừ nước lọc calorie là bằng không và các loại bánh kẹo thì chứa calorie rất là cao và để mà kiểm soát cân nặng cải thiện vóc dáng chúng ta hãy kiểm soát calorie luôn nhớ con số kỳ diệu và không bỏ bữa ăn và để giúp cho các bạn à, hiểu hơn về những cái thức ăn nào là calorie ít và giàu vi chất dinh dưỡng và những cái thức ăn nào nhiều calorie mà ít vi chất dinh dưỡng thì chúng ta nên chọn thì à, ở đây à, chúng ta có thể thấy rằng hàng ngày chúng ta thường ăn theo truyền thống thì buổi sáng có thể chúng ta ăn một cái tô bún tô phở thì ở đây calori là nó từ 5 đến 600 calo à, một bát mì tôm là 350 calo và một cái chén cơm chiên là 400 calo và một cái miếng à, bánh hamburger 600 calo đó thì ở đây một chén cơm trắng là 200 calo một miếng cá là 300 calo và một miếng thịt bò như thế này là 600 calo thì ờ, giữa cá và thịt thì chúng ta nên ăn nghiêng về cá nhiều hơn đó thì ờ, để cho kiểm soát được các calo cũng như về rau thì chúng ta nên ăn rau luộc tại ở đây rau chiên thì một dĩa rau chiên nó từ 200 đến 300 calo nên chúng ta ăn rau luộc thì nó sẽ tốt hơn và ở đây một miếng bánh ăn một miếng gà mà chiên lên thì nó ở tầm là 500 calo đó và cũng có Ờ, các bạn là nghĩ là mình à, giảm cân ờ, theo ý muốn của mình á, tự ý là có thể mình đi mua ừ, trái cây về mình xay uống mình cứ nghĩ là uống nước ép là nó ít à, calo nó sẽ là giúp mình à, giảm cân nhưng thực sự các bạn có thấy không ly nước ép là từ 160 đến 200 calo này đó và một cái ly cà phê là 60 calo và những thứ mà chúng ta nghĩ như là vô hại ví dụ như là một miếng bánh kem đó hay là một que kem là từ ba trăm rưỡi đến 400 calo ừ. và ở đây chúng ta nhận thấy một cái ly dinh dưỡng nè chỉ có 90 calo nhưng mà đầy đủ gần 30 vi chất dinh dưỡng đi nuôi tế bào thì qua đó là chúng ta cũng ờ, biết sơ qua về những cái món ăn nào là nhiều calo và ít calo và khi mà chúng ta biết như vậy thì mình sẽ chọn cho mình những cái món ăn ít calo vì à, những cái món ăn mà nhiều calo thì nó vô nó sẽ à, tích tụ thành à, mỡ thừa và nó sẽ gây cho mình là thừa cân và hơn thế nữa là nó gây ra những cái bệnh chuyển hóa không tốt như là huyết áp tiểu đường tim mạch vân vân thì bài số 1 hôm nay đến đây là hết xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin hẹn lại ngày thứ hai Xuân Thu sẽ chia sẻ với các bạn về chủ đề về nước tầm quan trọng của nước và xin à, cảm ơn các bạn và xin chào xin à, chúc các bạn ngày chủ nhật rất là thân thương và thật sự vui vẻ xin chào ạ à.